Ờ, xin giới thiệu đến các bạn thêm hai cái mẫu bánh à, dành cho các bạn chế xe bốn bánh cái mẫu này là mẫu 205 trên 10 trừ 10 hoặc là có thêm một thông số nữa là 18 x 8 trừ 10 thì à, loại này có đường kính là 42 cm bản rộng là 20 cm Đấy. À, tim 4 con ốc này là 7 nhân 10,1 à, lỗ tâm là 70 Nói chung là những cái cầu 70 là có thể lắp được thêm một à, mẫu à, bánh nữa là 22 nhân 10 trừ 10 vành trắng sứ rất là đẹp tim ốc cũng 7 nhân 10 vừa cho những loại cầu phổ thông Đấy. con này thì đường kính to hơn con này là đường kính 52 cm và có bản rộng là 22 cm đây bản rộng của nó khoảng 23 24 cm đấy cái dòng này làm ô tô thì rất là đẹp các bạn nhé những cái dòng bánh như thế này thì à, có thể là bánh xe sân gôn xe chở khách trong bệnh viện xe du lịch các thứ nói chung là đều rất là tuyệt vời đấy.